là nhiều luôn mọi người nè cái cắn phòng ra luôn nè đây nè là đây con mũi là mọi người ha à. sẽ nhanh chóng rút khỏi đây nha mọi người tự vì à, lúc nãy vô á như mọi người đã thấy á, là mình à, thấy có một cây búa và một số dụng cụ để à, tháo dỡ những cái khung cửa đây cho nên mình cũng ờ, hiểu và tranh thủ ờ, rút lui cho sớm tại vì mình đi cũng ờ, một mình nha mọi người rồi xin chào mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nha chào mừng các bạn lại đến với video tiếp theo của TBL hiện tại là TBL đang đứng ở một ngôi khách sạn triệu đô tính theo ờ, thời giá bây giờ là hiện tại ờ, khách sạn này cũng triệu đô trở lên chứ không có ít đâu nha mọi người đó vừa đất vừa cát bao la luôn đó đặc biệt là theo mình ờ, tìm hiểu là ngay tại vị trí này À, nghe một số người dân à, cho biết rằng là ngày xưa có một cô bé đã chết đuối ngay tại à, khu này không biết uh, lý do vì sao đó Bây giờ Tiếp yêu sẽ à, cùng mọi người đi một vòng và khám phá nơi đây xem như thế nào Vô cái phòng này rất là nhiều dừa luôn mọi người Không biết là dừa của ai đem vô đây để vô đây mà mình thấy có nhiều dừa nha mọi người dừa dừa già còn trong đây có lẽ là khu ờ, nhà vệ sinh nha mọi người mình cũng không rõ nữa thì ờ, theo một số người dân ở đây là khu khách sạn này tòa khách sạn này đã bỏ hoang trên 10 năm rồi nha mọi người bây giờ mình sẽ ờ, vào trong đây căn phòng tiếp theo căn phòng này thì cũng ờ, không có gì cả cửa đồ người ta đã lấy hết rồi nha mọi người đây cũng giống vậy luôn thì à, cái à, khách sạn này có một cái thang máy đi ở ngồi nha mọi người đây thang máy chắc uh, trong cái video này mình chỉ uh, khám phá một phần nào của uh, ngôi khách sạn này thôi chứ không thể nào uh, một video ngắn mà khám phá hết toàn bộ đây đây đây là cái uh, thang máy nha mọi người quan trọng bỏ hoàn lầu không rồi lỡ rớt xuống đây một phát là không có ai kéo lên luôn á ừ. theo máy nha mọi người thì à, bây giờ mình sẽ à, tiến qua một phòng bên đây nữa thử thử xem coi nó có giống hai phòng bên kia không nha rồi mọi người La Phong rồi ấy à, rồi có thể nói uh, ngôi biệt thự oh, xin lỗi nha khách sạn này à, những cái uh, mình thấy con búa nè chắc có người vô đây lấy gỗ hoặc là lấy uh, khung cửa thì phải nó còn búa đây là cái bình thờ nè Bình địa Bên kia chắc uh, có tiếng động Ai bắt gà bắt gì không biết Rồi Thì à, theo mình biết thì à, trong khuôn viên của khu khách sạn này có một cháu bé gái chết đuối nhưng mà theo mình thấy chỗ đó là không có hồ bơi chỉ có một cái ờ, gọi là hố ga nho nhỏ thôi thì theo mình suy nghĩ là có lẽ ờ, cháu bé đã rớt xuống đó trong cái ờ, hố đó có nước thì trong khi rớt xuống thì qua đập đâu đó rớt xuống nước thì chết mặc dù nó cũng không có sâu lắm đây à, mình thấy à, có những cái à, dụng cụ này à, thì ra bây giờ người ta sang đây và tìm cách lấy những cái uh, cửa nè mọi người đó rất có giá trị luôn cho nên người ta đã tìm cách lấy nha mọi người đây cho nên mình thấy ờ, những cái búa này và trà biên này thấy không cả nhà sẽ qua lại bên phía bên bên này này người ta đã đào xuống dưới nè lấy những cái à, khung cửa này mình nghĩ à, những cái khung cửa này nó có giá trị về mặt gỗ nha mọi người đây có búa nè còn bên kia thì dao và những ờ, gọi là dụng cụ để lấy đồ lấy gỗ khung gỗ nha mọi người ở ngoài đây là cầu thang nha mọi người thì khu vực cầu thang này mình thấy ờ, người ta cũng ờ, đục đẽo và lấy những thứ có giá trị như là đá hoa cương nè mọi người đá hoa cương này à, trên thị trường bây giờ rất là mắc luôn nha mọi người cả triệu một mét đó đá hồi cương này đó. thì cái à, tòa khách sạn này ở thời điểm bây giờ trị giá chắc cũng cả triệu đô nha mọi người chứ không ít đâu đó mình thấy à, người ta đã tìm cách lấy những cái à, đá hoa cương có giá trị này nha mọi người à. rất là có giá trị luôn đá hoa cương đỏ này nè mọi người Đây. thêm cả nhà thì ở đây căn biệt thự này xin lỗi mọi người nha gọi là tòa khách sạn đó. nói chung là theo tìm hiểu của mình thì người dân ở đây nói là tòa khách sạn này đã bỏ hoang trên 10 năm rồi nha mọi người đó những cái à, khung gỗ này à, này chỗ này rất là có giá trị luôn về mặt gỗ cho nên người ta đã à, gỡ ra nha mọi người đây thời gian lâu cho nên là những cái à, cây bồ đề nó cũng lớn lên nha mọi người đó đất cát rồi rồi tiếp tục chúng ta sẽ à, Ồ, oh, bây giờ thì à, đây wow lý do vì sao tòa khách sạn này ở một cái vị trí rất là đắc địa luôn phải nói là một vị trí đất rất là hấp dẫn luôn tại khu trong một cái khu dân cư đông đúc như thế này mà lại bỏ hoang là mọi người bên này à, có tiếng à, bắt gà này, nuôi gà này nhà dân này mọi người thấy không sát bên nhà dân luôn đó bây giờ chúng ta sẽ à, đi ra ngồi và xem thử tại vì à, TVL à, đi có một mình à cho nên hết sức là cẩn thận luôn đó cẩn thận ở đây về nhiều mặt nha mọi người nè ở đây rất là nhiều dừa luôn đó chắc cũng giống bên kia thôi mình sẽ tiến vào thêm một chút đây ôi những cái khung cửa này mình thấy người ta lấy hết rồi cũng có lý do hả mọi người cửa này hết sức có giá trị luôn mọi người mình nghĩ là đây là một loại gỗ cam sen rồi mình sẽ ghi ra phía này đây là thang máy nè mọi người thang máy bắt lên này thang máy ngồi luôn mình sẽ ờ, đi dạo qua một ờ, lượt nữa của ờ, căn biệt thự này nha xin lỗi nó lộn bài của tòa khách sạn này chứ Đó. một căn khách sạn triệu đô mà lại bỏ hoang như thế này đây là những cái phòng mình nghĩ là toilet nhà vệ sinh toilet là người ta đã tháo hết rồi nha labo cầu tháo hết rồi. đó rất là rộng lớn luôn rồi cái à, như có tiếng động ở ngồi sẽ ra ngồi xem thử như thế nào TBL rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi à, TBL trong à, à, video này luôn thì cái khách sạn này gồm có là 1 2 3 4 4 lầu nha mọi người đó 4 lầu thì TBL đã xem hai lầu rồi nhưng mà cũng do là mình đi một mình mình á mọi người tại vì trong cái à, khu vực này cũng có một cái à, gọi là tâm linh thì à, một bé đã ra đi mình cũng không hiểu lý do vì sao mà một cái khách sạn triệu đô như thế này mà lại bỏ hoang trong cái thời gian rất là dài luôn hiện tại là TBL đi một mình cho nên là không thể nào mà review chi tiết cái khách sạn này cho mọi người xem được ờ, cho nên là TBL sẽ à, hẹn một dịp nào đó à, có điều kiện ví dụ như đi hai người thì TBL sẽ à, à, review kỹ hơn về cái à, khách sạn à, triệu đô này đã bỏ hoang trên chục năm rồi nha mọi người đó rồi xin chào mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nha bye bye